mười năm rồi anh xa em như chim săn quân tổ tội tình mười năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ một người đi quên nẻo về người tình ơi sao vẫn chờ sao vẫn đời vẫn chờ tình anh cho buồn mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười tình yêu đầu anh buông trôi đi theo lời thầy non hẹn bên giờ còn đau bao lệ thề đã thành mây bay không về nay trong đời chỉ còn em thôi hơi người tình anh về chiều nghìn bóng rễ đường quanh co dù quanh co cũng có lối về lối đi về ngậm đầy hương hoa người tình ta đó mười năm qua như một giấc mơ hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ mãi đi tìm hình bóng u vơ chẳng lạc quanh quay trở về nhà tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thề non hẹn bên mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hơi người tình ơi mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình mười năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ một người đi quên neo về người tình ơi sao quanh chờ sao quanh đời vần trà tình anh cho buồn tôi xa mười năm rồi anh lăn quanh vui say trong câu hát nụ cười tình yêu đầu anh buông trôi đi theo lời thề non hẹn bên mà còn đâu bao lời thề đã thành mây bay không về nay trong đời chỉ còn em thôi hơi người anh về chiều nghìn bóng xế đường quanh co dù quanh co cũng có lối về lối đi về ngập đầy hương hoa người tình ta đó mười năm qua như một giấc mơ hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ mãi đi tìm hình bóng vu vơ chẳng lạc lối chẳng vừa quanh quay trở về nhà tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thề non hẹn bên mà tình yêu sao quanh đầy lòng thủy chung em quanh chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi mà tình yêu sao quanh đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hơi người tình ơi mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hơi